Chào các em, vậy là clip trước thầy cùng toliha.vn đã giới thiệu đến các em được phần mục tiêu lý thuyết của bài phép cộng, phép nhân, số tự nhiên và dạng 1 của phép cộng, phép nhân, số tự nhiên. Và ở clip này, thầy cùng toliha.vn sẽ giới thiệu đến các em dạng 2. Vậy dạng 2 của chúng ta là như thế nào thì các em cùng tập trung lên bảng cho thầy. Nào, dạng 2 của chúng ta là tính nhanh. Các em nhớ nhé, dạng 2 của ta là tính nhanh. Vậy các em muốn thực hiện tính nhanh một biểu thức thì chúng ta cần phải làm như thế nào thì các em cùng tập trung lên đây với thầy để chúng ta nắm phần phương pháp. Về phần phương pháp này, để thực hiện tính nhanh một phép tính, các em nhớ nhé, để thực hiện tính nhanh một phép tính thì đầu tiên các em <clears throat> đối với toán học thì muốn các em hiểu hiểu cho thầy điều này này. Khi các em làm một bài toán cho dù đại hay hình thì việc đầu tiên không phải là các em cầm bút lên để các em giải bài toán hay là các em vẽ hình mà đầu điều đầu tiên thầy muốn các em là phải quan sát cho thầy quan sát là gì là chúng ta phải đọc đề rất kỹ quan các quan sát các yếu tố đề bài cho để chúng ta có thể định hướng đường đi một cách chính xác nhất sau đó chúng ta mới thực hiện chúng ta làm chứ không nên vội vàng làm ngay cho nên điều đầu tiên trong bài toán tính nhanh thầy đưa lên đầu tiên đó là phải quan sát trước sau khi chúng ta quan sát rồi chúng ta phải phát hiện các đặc điểm đây này phát hiện các đặc điểm của các số hạng và thừa số. Nhớ nhá, đối tổng thì là số hạng, đối với tích thì là thừa số. Giống nhau, thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái giống nhau này, có tổng hiệu tròn trục, tròn trăm. Hiểu không nào các em? Nhớ cho thầy nha, chúng ta phải quan sát trước này. Phát hiện đặc điểm của các số hạng này, thừa số này, giống nhau này, mà có tổng, có hiệu tròn trục, tròn trăm, vân vân. Sau đó, chúng ta áp dụng linh hoạt các tính chất giao hoán kết hợp phân phối phù hợp ok chưa ba tính chất này thầy đã nói đến cho các em rất kỹ ở phần lý thuyết nếu bạn nào mà chưa nắm được ba tính chất giao hoán kết hợp và phân phối thì các em cần phải xem lại clip mục tiêu và lý thuyết của bài phép cộng và phép nhân hiểu không nào các em đó tiếp tục các em nhớ nhá nếu trong đề bài là tổng dãy số có số hạng cách đều. Nếu đề bài người ta lại cũng là tính nhanh, người ta cho tổng dãy số có số hạng cách đều thì chúng ta làm như sau, tập trung vào thầy này. Số hạng đầu là A. Nếu cái dãy số của chúng ta này mà có số hạng đầu là A, số hạng cuối là B. Các số hạng hơn kiếm nhau D đơn vị thì đây được gọi là dãy số mà có các số hạng cách đều. Thì đầu tiên là các em phải tìm cho thầy số hạng của dãy số mà do số hạng của giải số này thì bằng số hạng cuối trừ số hạng đầu chia cho khoảng cách cộng 1. Nhớ nhá. Tìm số hạng của giải số. Được chưa? Thực ra công thức tìm số hạng của giải số thầy đã nói đến các em rất nhiều ở các clip trước. Ví dụ như ở phần tập hợp xác định số phần tử của một tập hợp mà cho tập hợp đó bằng một giải số cũng có quy luật như thế này thì thầy cũng đã cho các em công thức này rồi. Đó, nên thầy tin chắc là công thức này không còn lạ lẫm với các em nữa tiếp theo các em tính tổng của số hạng lớn nhất và bé nhất tính tổng số hạng lớn nhất và bé nhất tức là số hạng ví dụ thầy nói là dãy tăng dần thì số hạng bé nhất là a lớn nhất là b thì a cộng b được chưa và cuối cùng là chúng ta tính tổng giải số tổng giải số sẽ bằng tổng này bằng số hạng đầu cộng số hạng cuối này nhân với số số hạng số số hạng là đây chúng ta tìm rồi và chia cho cho hai ok chưa nào các em đó vậy ở phần tính nhanh này thầy chia cho các em thành hai phần một là tính một biểu thức mà chúng ta quan sát dựa vào quan sát để chúng ta biết rằng biểu thức đó có các hạng tử hay là thừa số giống nhau hoặc là tổng tròn trăm hoặc hiệu toàn trăm toàn trục đó dạng thứ hai của chúng ta là một cái biểu thức mà cho dưới dạng là một dãy số mà các số hạng cách đều nhau thì chúng ta lại làm như thế này được chưa với mỗi một loại bài thì các em sẽ dùng một cái phương pháp nó khác nhau phù hợp với bài toán đó vậy để các em hiểu rõ hơn về phần phương pháp trong bài toán tính nhanh này thầy sẽ cùng các em chúng ta sang một số ví dụ sau đây ví dụ một này thầy yêu cầu tính nhanh các em tập trung với nhau đây tính nhanh của thầy đây là thầy yêu cầu tính nhanh một tổng này tám mốt 81 23 chín đầu tiên quan sát này phát hiện đặc điểm các số hạng đây là một tổng cho nên chúng ta quan sát để tìm ra đặc điểm của các số hạng là cái thứ nhất cái thứ hai là chúng ta để ý này số hạng ở đây thì có đặc điểm gì giống nhau 81 23 19 không hề giống nhau có tổng hiệu tròn trục tròn trăm xem nhá 81 và 23 thì không tròn trăm nhưng 81 và 19 thì tròn trăm cho nên chúng ta sẽ có một đặc điểm là 81 và 19 thì tổng là tròn tròn trăm sau đó chúng ta áp dụng tính chất ở đây chúng ta áp dụng tính chất giao hoán thì chúng ta sẽ có ngay là 81 23 19 phải đổi vị trí 19 cho 23 cho nên chúng ta tính cộng thôi được chưa nào các em nhớ thầy nào thầy có nhá ví dụ một này thầy có này tập trung thầy câu a này 81 cộng với 23 cộng với 19 được chưa thì ở đây có thầy bằng 81 cộng với 19 cộng với 23 và đây bằng các em chú ý này 81 cộng với 19 của thầy là choán chuẩn trăm tức là bằng 100 cộng với 23. Và 100 cộng với 23 thì bằng 123. Ok chưa? Ok đúng nào? Không hề khó. Đó các em chỉ cần ám dụng chính xác cái phần phương pháp của thầy. Thầy tin là các em làm tốt rồi. Ok. Câu B, các em tập trung đây cho thầy. Câu B thầy yêu cầu tính tổng mà bốn số hạng. Đây, tính tổng bốn số hạng. Vậy để tính tổng bốn số hạng này thì chúng ta lại quan sát xem các số hạng nào mà có tổng với nhau là tròn trục, tròn trăm thì em thấy để ý nhá tập trung rồi này đầu tiên thầy quan sát cho hạng đây là số 5 này ở đây số 5 này thì thầy nghĩ rằng hai số này cộng với nhau thì bao giờ cũng tròn trục là chắc chắn còn tròn trăm trăm hay không thì các phải để ý tiếp này thì 5 cộng 5 bằng 10 viết không nhớ 1 6 cộng 3 là 9 nhớ 1 là 10 à lại tròn trăm tiếp tức là hai thằng này thầy tròn trăm này tiếp tục nhá thầy thấy 1 cộng với 9 là bằng 10 này à chắc chắn tròn trục Thế còn 5 cộng 4 là bằng 9 tiếp này Nhớ một lại 10 chắc chắn toàn trăm Đó Vậy chúng ta sẽ sử dụng tính chất phù hợp Để chúng ta đổi vị trí các số Soạn Đây Câu B Có thể như sau 135 Cộng 241 Cộng 465 Cộng 159 Thì bằng Nào bây giờ đổi vị trí này Bằng 135 cộng với 465 cộng 241 cộng 159 và cái này có thể bằng các em chú ý thầy nhá 135 cộng với 465 thầy tính này 5 cộng 5 bằng 10 với 0 nhớ 1 3 cộng 6 là 9 nhớ 1 là 10 1 cộng 4 là 5 với 1 là 6 cộng này chú ý thầy 1 cộng 9 là 0 0 nhớ 1 4 5 là 9 0 2 cộng 1 là 3 với 1 là là 4 Vậy thầy có là 6.000 cộng 4.000 à, 600 cộng 400 thì bằng 1.000 Ok chưa? Không hề khó khăn Quan trọng nhất là các em phải có sự quan sát phát hiện ra những yếu tố đặc biệt của các số hạng Tiếp theo Chú ý thầy Thầy yêu cầu thầy yêu cầu tính của các em đây là tính một tích Mà gồm có 3 thừa số 1, 25, 9 và và 8 Thì chúng ta sử dụng tính chất giao hoán để chúng ta có thể tính được cái tích này thì trước khi chúng ta tính chúng ta quan sát cho thầy thầy quan sát này ở trong tích này là gồm 3 thừa số nhưng có hai thừa số mà thầy quan sát thấy rằng có tích của nó sẽ tròn trục là chắc chắn đó là 125 và 8 vì sao thầy khẳng định như thế tại vì 8 năm bằng 40 đúng không nào thì chắc chắn nó sẽ tròn trục còn có tròn trăm hay không thì thầy chưa biết nhưng thầy nghĩ rằng là vì ngoài cái cặp 8 125 ra thì không có cặp nào mà nó tròn trục cả. Cho nên thầy ưu tiên tính 8 và 125 trước. Ok chưa nào? Cho nên chúng ta sẽ sử dụng tính chất giao hoán để chúng ta có thể chúng ta sẽ tính được cái tích này một cách nhanh nhất. Ok. C nhá, tập trung vào thầy. 125 nhân 9 nhân 18 của thầy bằng. Cái này chúng ta sẽ bằng thế này. Thực ra các em có thể 125 nhân với 9 nhân với 8 và bằng 125 nhân với 8 sau nhân với 9. Được chưa? Thầy sẽ lấy 125 nhân 8 trước. Nào bằng. Các em này, 125 mà nhân với 8. 125 mà nhân với 8 của thầy. 8 5 40 với 0 như 4. 8 2 16 4 bằng 20. 81 là 8 nhân 2 là 10 là 1000 thầy lại nhân tiếp với 9 được chưa ở đây thầy có thể là bỏ trong mọc cho em dễ nhìn được không nào vậy 1.000 nhân với 9 thì có thể bằng 9.000 đó rất đơn giản luôn được chưa nào đầu tiên là chúng ta sẽ 125 nhân với 9 trong ngoặc thì chúng ta có thể bỏ ngoặc đi vì là phép nhân trong biểu thức này thuần phép nhân thì bỏ ngoặc sau đó chúng ta thấy 9 nhân 8 thì ta đổi vị trí 8 và 9 cho nhau thành là 125 nhân 8 sau lại nhân 9 thì 125 nhân 8 thì bằng 1000 1000 nhân 9 bằng 9000. Ok chưa? Nào, tiếp theo là thầy có 24 nhân 125 nhân với 11. Thì cái này chúng ta phải lưu ý. Cái này thì có thể là đối với các em là nó hơi khó một chút, nhưng các em chú ý chúng ta có thể làm được. Nào, câu D. Câu D có thể là 24 nhân với 125 nhân với 11 thì bằng ở để các em làm những câu D này này, để các em làm được câu D này này thì bắt buộc là các em cần phải nhớ cho thầy một số cái tích gọi là cơ bản. Ví dụ các em nhìn này, khi thầy nghĩ đến 125 khi có 125 này thì thầy nghĩ ngay đến cái chuyện là 8. Vì sao? 8 nhân với 125 thì bằng 1000 thế này. Hiểu thầy chưa? Mà 24 này của thầy này thì thầy tách được là bằng 3 nhân với 8. Có hiểu ý thầy không nào? Đó. Cho nên là ở đây căn cứ vào hai số thầy quan sát này đó là số 24 và số 125 Thì nghĩ ngay đến chuyện thầy sẽ tách 24 thành 8 nhân 3 Và thầy cho 8 nhân đến 125 Đó, phải dựa vào những cả quan sát của chúng ta Nhưng mà phải kết hợp với các kiến thức Mà chúng ta cần phải trang bị và nhớ cho mình Ví dụ như 125 thì thầy nghĩ ngay đến 8 Hay là 25 thì thầy nghĩ ngay đến 4 Đúng không nào? Đó là những cái thừa số nó có thể làm cho tròn trăm hoặc tròn, tròn nghìn thì chúng ta lưu ý một chút nào ok cho nên ta làm như sau 24 này này thầy sẽ tách như sau bằng 3 nhân 8 nhân với 125 nhân với 11 và ở đây thầy lại bằng nào thầy có ngay bằng 8 nhân với 125 nhân với 3 nhân với 11 và ở đây thầy có ngay bằng 8 nhân với 125 bằng 1000 3 nhân với 11 bằng 33. 1000 nhân với 33 thì bằng 33.000. Ok chưa nào các em? Đó. Vậy trên đây thầy đã giới thiệu đến các em được hai ví dụ về tính nhanh một tổng mà gồm có thể 3 hoặc 4 số hạng và hai ví dụ về tính nhanh một tích mà có từ 3 số hạng trở lên. Tuy nhiên ở ví dụ D này thì khó hơn một chút là các em phải tách một cái số hạng à, thầy xin lỗi các em tách một thừa số thành tích của hai thừa số khác làm sao đó để chúng ta kết hợp với các thừa số còn lại để tròn ra số tròn trăm hoặc tròn nghìn ok chưa nhớ nhá đó rất đơn giản để các em biết cách tính nhanh một bài toán liên quan đến tổng và tích của các số tự nhiên quan trọng nhất là các em vận dụng cho thầy chắc chắn phần phương pháp thì thầy tin chắc là các em em sẽ làm tốt thôi và nhớ chú ý thầy phân tích các ví dụ thì các em sẽ làm rất tốt các bài toán liên quan đến dạng toán tính nhanh mà có liên quan đến tổng và tích đúng không nào các em chào các em vậy là ở clip trước thầy cùng Tô Ly Ha đã giới thiệu đến các em xong bài số 5 đó là bài đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng ở clip này thầy cùng Tô Ly Ha sẽ giới thiệu đến các em bài số 6 đó là khi nào AM cộng MB thì bằng AB trước khi vào phần nội dung của bài học thầy muốn các em phải ghi chép đầy đủ cẩn thận cho thầy phần mục tiêu thứ nhất phần mục tiêu chúng ta chia làm hai phần đầu tiên đó là về lý thuyết vậy lý thuyết ở đây chúng ta cần phải nắm cái gì đầu tiên là khi nào tổng độ dài đoạn thẳng AM MB thì bằng độ dài đoạn thẳng AB đó các em phải xác định được cho thầy khi nào điều này nó xảy ra được chưa thứ hai là các em sẽ biết được một số dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất. Được chưa? Các em phải đó là các em phải nắm vững như thầy về lý thuyết là chúng ta có hai phần. Nhá. Đầu tiên là khi nào thì cái điều tổng của MA cộng MB thì bằng 2B. Thứ hai là các em sau bài này các em phải biết rằng là khi bố mẹ bảo là muốn đo độ dài của hai điểm nằm trên mặt đất các em phải biết là chúng ta dùng cái dụng cụ nào phù hợp cho đoạn thẳng nào hay là cho vị trí nào cho tùy vào từng trường hợp được chưa còn về bài tập thì chúng ta cần nắm những dạng bài tập như thế nào thì các em tập trung này dạng một là các em chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm khác thứ hai này em tính độ dài đoạn thẳng ok chưa vậy bài tập và lý thuyết chúng ta chỉ có tổng là bốn nội dung như thế hai nội dung về lý thuyết và hai nội dung về bài tập các em cần ghi chép cẩn thận để các em xem là sau khi chúng ta học Ờ, à, xem hết tất cả các clip liên quan đến nội dung của bài này thì chúng ta xem là phần nào chúng ta chưa ổn thì chúng ta xem lại các em nhé và bây giờ thầy và các em chúng ta sẽ sang phần mục tiêu đầu tiên đó là về lý thuyết các em tập trung lên cho thầy lý thuyết này khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB thì bằng độ dài đoạn thẳng AB các em nhớ nhé khi nào tổng độ dài hai đoạn thẳng AM MB bằng độ dài đoạn thẳng AB. Nào, các em tập trung này. B thầy cho một cái ví dụ như sau. Thầy cho đoạn thẳng AB. Đây, thầy cho một đoạn thẳng AB. Thầy lấy một điểm M nằm giữa A và B. Nói cách khác đó là thầy lấy một điểm M nằm giữa A và B. Tức là lấy một điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Ok chưa? Thầy thực hiện như sau thầy thực hiện đo độ dài thầy sẽ thực hiện đo độ dài đoạn thẳng AM đoạn thẳng MB đoạn thẳng AB bằng thước kẻ và thước đây của thầy thì đo chính xác đến mm được chưa và cụ thể thầy đo như sau thầy dùng thước này các em tập trung này thầy xem lại nhé em nhìn này thầy cho mép của A em tập trung này mép của A mép thước trùng với mút đầu mút A là không và thầy quan sát thầy thấy là cái vạch điểm M nó trùng với 4 cm và thầy đọc luôn đơn vị AM bằng 4 cm. Tiếp theo này, thầy lại thực hiện đo độ dài đoạn thẳng AB bằng cách thầy cho 0 vạch số 0 trùng với M. Thầy đọc tiếp độ dài của đoạn thẳng MB là chính là đọc cái số mà vạch chỗ M ở chỗ B trùng, tức thầy tính ngay ra được là MB bằng 6 cm. Tiếp theo thầy lại đo độ dài AB. Dùng thước thầy lại đo độ dài AB. Thì thầy thấy ngay là độ dài AB bằng 10 cm. Vậy các em quan sát này, thầy đo độ dài AM thì bằng 4, độ dài MB thì bằng 6, mà độ dài AB thì bằng 10. Thì thầy có một cái quan sát là 4 cộng 6 thì bằng bằng 10. Đây cụ thể so sánh ta có AB thì bằng AM cộng với M MB Tức là 4 cộng 6 của thầy thì bằng bằng 10. Ok chưa? Đó. Vậy chúng ta có nhận xét như sau. Nếu điểm M mà nằm giữa A và B, tức là M nằm giữa A và B thì AM cộng với MB thì bằng AB. Và ngược lại, đó là AM cộng với MB mà bằng AB thì M nằm giữa A và B. Vậy, chúng ta thấy rằng là chúng ta đã trả lời được cái câu hỏi là khi nào thì tổng độ dài AM cộng MB bằng AB chưa nào các em? Đó là khi M nằm giữa đoạn thẳng AB. Tức là M nó nằm giữa đoạn thẳng AB. Thì cái đẳng thức AM cộng MB bằng AB sẽ xảy xảy ra. Và ngược lại nếu đẳng thức đó xảy ra thì M sẽ nằm giữa A và và B. Vậy chúng ta mới thấy rằng là sau khi chúng ta học lý thuyết phần này chúng ta mới thấy chúng ta đã có một phương pháp mới để chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm còn lại bằng cách dựa vào độ độ dài. Thực ra đối với việc chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm còn lại chúng ta đã có một số cách mà thầy giới thiệu đến các em ở clip trước. Ví dụ như dùng tiêu đối chẳng hạn. Đúng không nào? Chúng ta có thể dùng dùng, dùng tiêu đối để chúng ta xem điểm nằm giữa không. Ok chưa? đó vậy chưa nào vậy trên đây là thầy và cùng em chúng ta đã xác định được là khi nào để AM cộng MB bằng AB chưa nào các em ok rồi đúng nào đó rất đơn giản đúng không bây giờ thầy và các em chuyển sang mục thứ hai đó là một vài giúp dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất thực ra để xác định khoảng cách của hai điểm trên mặt đất thì các em cũng đã biết và đã thấy bố mẹ mình dùng các dụng cụ gì rồi đúng không nào Thứ nhất là dụng cụ đơn giản nhất đó là chúng ta có thể dùng com 3 với các điểm có độ bé, độ dài bé. Ví dụ dùng com 3 là thế nào? Các em lấy com 3, các em đây các em tập trung này. Chúng ta có hai cái mép như thế này. Em có thể để một cái góc mở com 3 một cái góc và góc này thầy đo là bằng 2 mét chẳng hạn. Và thầy bê nguyên cái này ra, thầy để đây ví dụ thầy muốn đo hai vị trí AB đây nữa. Đúng không? thì thầy bê nguyên cái con ba này để nguyên nó lên đây thì thầy đo ngay được cái vị trí này và thầy thấy ngay đây là 2 mét ta thầy giữ nguyên cái khấu độ mình mở rộng ra và mình chỉ cần bê nguyên từ đây mình ra đây đây và ở đây thì chúng ta dựa vào để khẩu độ đúng bằng vị trí của thước sau đó chúng ta đưa vào vị trí trên thực địa tức là trên đất để chúng ta biết rằng là độ dài AB bằng 2 2 mét chẳng hạn nhưng mà các em nhớ rằng là comba chúng ta chỉ đo được với các độ dài bé thôi đúng không trước độ dài chúng ta mà hàng trăm mét hàng chục mét hay hàng km thì cái việc chúng ta dùng comba không còn hiệu quả nữa cho nên chúng ta dùng dụng cụ thứ hai là thước cuộn bằng vải hoặc là thước cuộn bằng kim loại thước cuộn bằng vải và kim loại thì chắc là các em đã biết và thấy bố mẹ chúng ta dùng để đo ví dụ đo độ dài của cái giường đo độ dài của cánh cửa đúng không nào hay là đo độ dài của sàn nhà của chúng ta đây đây là thước vải thước vải thì thường là nó sẽ có độ dài lớn hơn có thể hàng chục mét đó lên đến hàng chục mét còn thước quận thì nó sẽ độ dài bé hơn ví dụ nó chỉ 5 mét 2 mét 5 mét 8 mét 10 mét còn thước vải thì có đến 10 20 mét được chưa và thước vải thì có một cái ưu điểm là nó sẽ uh, dễ dàng quấn và cuộn hơn đúng không nào còn thước sắt này khi các em dùng bằng kim loại thì các em rất cẩn thận vì nếu em không cẩn thận thì sẽ bị bị vào tay có thể bị đứt tay cho nên đối với thước sắt thì các em phải rất lưu ý cho thầy và thước cuộn vải thì rất đơn giản thôi tức là các em nhớ này đây ví dụ thầy muốn đo hai vị trí AB này trên mặt đất này được chưa thế thì người ta để cái đầu này này nó để giữ nguyên ở vị trí này sau người ta cứ quấn cuộn người ta kéo dài ra kéo dài ra thì người ta để trùng với vị trí B thì người ta đọc cái vạch nằm trên thước là bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ biết được chính xác là độ dài của nó thôi. Còn trong trường hợp là nếu như độ dài AB nó quá lớn so với cái kích thước của cái thước. Biết độ dài AB có thể là 100 m cơ. Nhưng mà cái thước này có thể chỉ có 30 m thôi. Thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải đo nhiều lần. Chúng ta chia độ dài AB thành các cái khoảng bé hơn. Sau đó chúng ta cứ đo AC, chúng ta đo CD, chúng ta đo DB. Sau đó chúng ta cộng lại với nhau là chúng ta ra được độ dài AB đúng không nào? Vì chúng ta có đẳng thức rồi, tức là nếu C mà nằm giữa AB thì AC cộng CB thì bằng AB. Và nếu D nằm giữa CB thì CD cộng DB thì bằng CB. Đó. Ok chưa nào? Đó chúng ta sẽ dùng các cái dụng cụ này để chúng ta đo. Nhưng các em có bao giờ thắc mắc rằng là đây là các những dụng cụ thì chúng ta chỉ đo đối với nhà mình thôi còn những đối với những công trình hoặc đối với những nơi người ta yêu cầu độ chính xác cao và với độ dài lớn thì các em không thể dùng thước vải hay là bằng cuộn sắt và cuộn vải được vì sao nhỉ vì thực ra cái việc mà chúng ta lấy được bốn vị trí này nó nằm trên một đường thẳng là khó đặc biệt nằm ở dưới đất đúng nào à, vì chúng ta không thể dùng mắt thường để chúng ta biết rằng nó thẳng hàng hay không được mà chúng ta sẽ dùng một cái dụng cụ mới mà dụng cụ khác nữa đó là đối với các điểm nó quá lớn ví dụ các em muốn đo hai vị trí sông bên này sông và bên kia sông hay là các em có thể đo được từ tầng 1 đến tầng 50 của một tòa nhà thì các em không thể nào là các em dùng cái dụng cụ bằng thước vải được đúng không nào hay là các em thấy các cái cầu mà đang xây dựng đó thì từ đầu cầu này sang đầu cầu kia người ta xây dựng ở hai vị trí mà sau đó người ta hàm hợp long lại thì chúng ta vẫn phải chính xác đúng không thế thì chúng ta phải dùng dụng cụ khác đó là người ta dùng máy chắc đạc để người ta đo kém nhá. máy chắc đạc là như sau đó ok chưa Đây đây là một cái mẫu của máy chắc đạc người ta có thể đo dùng cái máy này thì độ chính xác sẽ cao hơn và để người ta à, biết được chính xác hơn và độ dài nó sẽ nhiều hơn chúng ta có tính có thể xác định được độ dài nó dài hơn cao hơn nhiều hơn rất nhiều đó, ok. Và đây là người ta sẽ có một người người ta sẽ cầm cái này này. Em nhớ nhá, sẽ có hai người, một người là ngắm máy, còn một người ta là cầm cái này. Và người ta sẽ ngắm theo cái đầu này, người ta sẽ biết rõ được là cao độ. Người ta biết được luôn cả cao độ, đúng chưa? Và người ta biết luôn độ dài là bao nhiêu thì quá đơn giản luôn. Nhớ nhá. Đó vậy thì chúng ta thấy rằng là để mà chúng ta đo được hai điểm trên mặt đất thì các em thấy rằng là chúng ta có thể tự dùng con ba thức kẻ và đối với máy máy chắc đạc mỗi một dụng cụ thì sẽ được dùng trong một trường hợp cho nó phù hợp ví dụ chúng ta đo 2 mét không ai đem máy chắc đạc hoặc là 3 mét không ai đo người ta chỉ dùng thước là được thôi nhưng mà đối với hàng trăm mét hàng km hàng dài hàng km hàng chục km thì không ai dùng thước để đo cả mà người ta sẽ dùng máy chắc đạc để đo tức là mỗi một dụng cụ sẽ được dùng trong một số trường hợp nào đó phù hợp và yêu cầu độ chính xác tùy theo trường trường hợp được chưa ok vậy là các em thấy rằng là trên đây thầy đã giới thiệu đến các em và giúp các em thứ nhất là các em đã hiểu được là trường hợp nào để xảy ra đẳng thức AM cộng MB bằng AB. Thứ hai là thầy đã giới thiệu cho các em ba cái dụng cụ để đo vị trí của hai điểm nằm trên mặt đất, đúng không nào? Đó vậy các em về nhà các em xem kỹ lại cho thầy phần mục tiêu và lý thuyết này. Để thứ nhất là các em có một cái gốc và có một cái nền để chúng ta có thể nắm vững được các dạng bài tập mà thầy sẽ giới thiệu đến các em ở cả clip sau thứ hai là các em biết rằng là chúng ta đã có những dụng cụ đo gì và trong trường hợp nào thì chúng ta phải sử dụng dụng cụ đo nào cho hợp lý đúng nào các em ok chưa rất lưu ý và chú ý cho thầy hiểu chưa nào chào các em vậy là ở clip trước thầy cùng Toriha đã giới thiệu đến các em xong dạng 1 của bài tỷ tính chất tỷ số giải tỷ số bằng nhau ở clip này thầy cùng Toriha sẽ giới thiệu đến các em dạng số 2 của bài tính chất giải tỷ số bằng nhau Dạng số 2 của chúng ta là giải các bài toán chia tỷ lệ. Vậy để các em giải quyết tốt được dạng 2 này thì các em cần tập trung lên đây cho thầy. Đầu tiên là các em phải nắm cho thầy phần phương pháp. Vậy phương pháp chúng ta gồm có những bước sau đây. Bước thứ nhất là các em phải gọi các đại lượng cần tìm là x, y, z và em phải lưu ý đặt điều kiện cho các đại lượng đó. Bước thứ hai là em từ điều kiện của đề bài cho em phải đưa về giải tỷ số bằng nhau. Được chưa? Bước thứ hai này là cực kỳ quan trọng. Tại vì khi em không giải quyết được bước thứ hai này thì chắc chắn em không giải quyết được bài toán. Cho nên các em rất lưu ý cho thầy bước thứ hai, tức là phải phân tích điều kiện của đề bài để chúng ta có thể đưa các đại lượng x, y, z về giải tỷ số bằng bằng nhau. Bước thứ ba là em áp dụng tỷ số bằng nhau, tính chất giải tỷ số bằng nhau. Được chưa nào? Và bước cuối cùng là em giải và kết luận. Ok chưa nào? Đó, cuối cùng là em giải và kết luận. Vậy trên đây là bốn bước để các em có thể làm tốt được dạng hai này. Và bây giờ thầy sẽ cùng với các em chúng ta sang một số ví dụ sau đây để các em có thể hiểu rõ hơn về dạng 2 và phương pháp của nó. Đây. Ví dụ một của thầy như sau. hương và Trúc có số bi lần lượt tỷ lệ 34. Được chưa? Biết rằng Hương có số bi ít hơn Trúc là 3 bi, 3 viên. Tính số viên bi của mỗi bạn. Thế thì đầu tiên bước 1 của thầy là các em phải gọi đại lượng cần tìm. Vậy ở đây chúng ta chỉ có bạn Hương và bạn Trúc. Cho nên chúng ta gọi đại lượng cần tìm lần lượt là x và y thôi. Đó là thứ nhất đấy. Thứ hai là người ta phải đặt điều kiện cho đại lượng thì em thấy rằng là vì số bi cho nên là bao giờ phải là thuộc n sao tức là phải số bi của hương và trúc phải là một là hai là ba là bốn là năm tức là các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng một đúng chưa cho nên là đầu tiên chúng ta sẽ làm với một trước nhá ví dụ một của thầy nhá thầy gọi số bi của bạn hương hay bạn Trúc lần lượt là x và y. Trong đó x y của thầy phải thuộc n sao. Ok chưa? Thứ hai chúng ta này, từ điều kiện của bài toán chúng ta phải đưa về giải tỷ số bằng nhau. Các em nhìn nhá. Số bi của Hương và Trúc tỷ lệ với 34 số bi của Hương phải chúc tỷ lệ 34. Vậy suy ra chúng ta sẽ có là x trên 3 bằng y trên 4. Ok chưa? Đó, Vậy dựa vào tỷ lệ số bi của hai bạn mà chúng ta đã đưa ra được dãy tỷ số bằng nhau, tức là x trên 3 bằng y trên 4. Đúng chưa? Tiếp theo này, các em áp dụng giải tỷ số bằng nhau. Thế áp dụng thế nào? Thì các em tập trung đây rằng biết rằng Hương có số bi ít hơn Trúc là 3. Tức là y trừ x sẽ bằng bằng 3. Nào. Hương mặt khác hương có số bi ít hơn trúc là 3. Đúng không? Vậy suy ra ta có là y trừ x bằng 3. Được chưa? Chúng ta áp dụng tính chất giải tỉ số bằng nhau. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Là x trên 3 bằng y trên 4 và bằng. Em tập trung đây thầy. Chúng ta có y trừ x bằng 3 mà theo tính chất giải tỉ số bằng nhau tức là ở trên trừ, dưới trừ, trên cộng, dưới cộng. Tức là thầy cũng sẽ bằng y trừ x trên 4 trừ 3. Mà y trừ x bằng 3 4 trừ 3 bằng 1 và đây bằng 3. Vậy số bi của Hương là là 3 nhân 3 bằng 9 viên bi. Ok chưa? Và số bi của Trúc là 3 x 4 bằng 12 viên bi. Ok chưa nào các em? Đó. Vậy các em thấy rằng là ở ví dụ 1 này, các em chỉ cần chú ý và lưu ý cho thầy là áp dụng phương pháp cho thầy thực hiện đúng 4 bước thì các em giải, giải quyết tốt thôi. Nhưng các em rất cẩn thận này. Bước 1 là chúng ta gọi đại lượng. Ở đây chúng ta gọi đại lượng lần lượt là x y thì các em phải đạt điều kiện cho thầy vì các em thiếu điều kiện là các em sẽ bị mất điểm thứ hai là em phải từ điều kiện đề bài bài toán này có hai điều kiện một là hương trúc tỷ lệ 34 thứ hai là số bi của hương ít hơn trúc là 3 từ hai điều kiện đó chúng ta một là thiết lập được tỷ lệ hai là chúng ta tìm được mối quan hệ giữa y và và ba này từ đó chúng ta áp dụng tính chất giải tỷ số bằng nhau đây áp dụng giải tính chất giải số bằng nhau là đây thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được số bi của Hương và của Trúc. Ok chưa nào các em? Đó. Vậy vấn đề ở đây là các em phải biết phân tích đề bài và áp dụng phương pháp của thầy là thầy tin các em sẽ làm tốt được. Hiểu không nào? Để làm quen với định lý Pythagore, thầy cho chúng ta cùng luyện tập ví dụ 1 sau đây. Trong hình 1, thầy có hai cạnh góc vuông. Thầy cho chúng ta phải tìm cạnh huyền Áp dụng đúng định lý Pythagoras cho thầy Thì Trong cái hình 1 Áp dụng định lý Pythagoras Thầy sẽ có trong một tam giác vuông tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền. Vậy có nghĩa là gì? Hai cạnh góc vuông một cạnh bằng 5, một cạnh bằng 12. Và cạnh huyền là x. Có nghĩa là x bình sẽ bằng tôi viết chữ y dài đi. 5 bình cộng với 12 bình. 5 bình là 2 năm, 12 bình là 144. Vậy thì cộng vào được 169 x bình bằng 169 suy ra x sẽ bằng số bình phương lên 169 chính là 13. Được chưa? Ta đã tìm được x của hình 1. Áp dụng vào hình 2. Ta cũng áp dụng định lý Pythagore. có cái gì các con nhìn nhá bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông có nghĩa là 5 bình sẽ bằng 3 bình cộng x bình 5 bình là 25 3 bình là 9 Vậy có nghĩa là x bình của mình sẽ phải bằng 25 trừ đi 9 bằng 16 Vậy suy ra x của mình bằng 4 đó. Qua ví dụ một các con thấy rằng một tam giác vuông có hai cạnh là tính được cạnh thứ ba. Đó là cái quan trọng của lý Pythagore các con phải nhớ cho thầy. Khi bài toán cho một tam giác vuông có số đo của hai cạnh chắc chắn tính được cạnh thứ ba bằng định lý Pythagore. Nhớ nhá, nhớ thật kỹ nhá và cùng thầy tiếp tục sang luyện tập ví dụ 2. Chào con, chúng ta sang ví dụ 2, một bài toán thực tế rất hay. Các con nhìn nhá. Bài toán bất tính chiều cao của bức tường trong hình vẽ biết thang dài 4 mét và thang cách chân tường 1 mét. Đó. Bài toán này áp dụng rất nhiều trên thực tế. À, thầy kể con nghe một câu chuyện. Có một hôm bác thợ xây đi làm. Không biết hôm nay đầu óc như nào bác lại quên thước. Và bây giờ bác cần đo chiều dài Chiều cao của bức tường này Để bác trăng một đường dây điện hay làm một cái gì đó Và bác chỉ có một cái thang dài 4 mét Vậy để đo bức tường này Bác làm như sau Bác đếm gạch ở dưới Làm sao cho chân thang cách bờ tường 1 mét Và bác đã có cái thang của mình dài 4 mét Và bác sẽ áp dụng định lý Pythagore để tính ra cái chiều cao bức tường này bác tính như sau các con nhìn nhá đây thầy sẽ vẽ một cái hình vẽ minh họa cho các con đây là thang dài 4 mét thầy giả sử là A B và đây là H và chỗ này là một mét. Đó. Bây giờ chúng ta cần tính BH đúng không? À, chúng ta sẽ xét tam giác ABH à, vuông tại H. Và bác thợ xây đã áp dụng định lý Pythagore để tính ra chiều cao bức tường như sau các con nhé. Áp dụng định lý Pythagore ta sẽ có cạnh huyền là cạnh đối diện với góc vuông đó là cạnh AB hai cạnh góc vuông còn lại là AH cộng với BH thầy thay số nhá AB sẽ là 4 bình bằng AH là một bình cộng BH bình. 4 bình là 16, một bình vẫn là một cộng với BH. Có nghĩa là BH bình sẽ phải bằng 16 trừ đi 1 là bằng 15. Vậy BH chúng ta đã học ở bên đại số sẽ bằng căn của 15. Và thầy sẽ dùng máy tính phải ấn căn của 10 năm. Kết quả được sất xỉ 3,873 cm. Đấy, vậy bác thợ xây đã tính được khoảng cách bờ tường mà không cần đo bằng thước bác dùng định lý Pythagore của mình. Và cái định lý Pythagore này có thể nói là định lý đầu tiên và quan trọng trong chương trình học 7. Nó quan trọng rất nhiều trong toán học và cũng như thực tế. Các con phải nhớ thật rõ cho thầy. Định lý Pythagore chỉ đơn giản thế này thôi. Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Chào con. Trong clip trước, thầy cùng tôi ha.vn đã giới thiệu cho các con những hàng thức gì nhỉ? Nhớ không? Cùng nhớ lại thầy nhé. Đầu tiên, đó là bình phương của một tổng A cộng B tất cả bình. Cái này sẽ bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Bình phương của một hiệu A trừ B tất cả bình bằng A bình trừ 2AB cộng B bình hiệu hai bình phương A bình trừ B bình. Cái này bằng A trừ B nhân với A cộng B. Và thêm hai hằng thức chúng ta đã học à, ngay bài trước. Đó là lập phương của một tổng và lập phương của một hiệu. Cái này sẽ là A mũ 3 cộng 3A bình B cộng 3AB bình cộng B mũ 3. Cái này sẽ là A mũ 3 trừ 3A bình B cộng 3AB bình trừ B mũ 3. 1, 2, 3, 4, 5 chúng ta có 7 hàng đẳng thức đáng nhớ và chúng ta đã học được 5 hàng đẳng thức. Trong clip này, thầy cùng tôi Lê sẽ giới thiệu cho các con tiếp hai hàng thức đáng nhớ cuối cùng. Đó là tổng hai lập phương A mũ 3 cộng B mũ 3. Nó sẽ được phân tích thành A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Nhớ nhá, A mũ 3 cộng B mũ 3 này. Thì đầu tiên nó sẽ viết thành A cộng B này nhân với A bình này trừ AB cộng với B bình. Được không? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa các con nhớ chưa? A mũ 3 cộng B mũ 3 này. Đầu tiên sẽ là tổng A cộng B này nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Nào, ví dụ cụ thể cho dễ nhớ nhá đây đây đây uh, ờ, ví dụ cái con nó khai triển cái con đầu tiên đi là con x mũ 3 cộng 2 mũ 3 được không sẽ bằng này a cộng b này x cộng 2 này nhân a bình này là x bình này cộng với trừ nhá trừ chỗ kia là cộng cho là trừ này trừ ab này là trừ 2 này nhân x này đúng không cộng b bình này là cộng với hai bình đúng không hai bình sẽ là 4 Được không? Tương tự nhá, hay tuyển chuyển ra con này nữa. 8x mũ 3 này cộng 27 này. 8 ấy thì thầy viết thành 2x tất cả mũ 3 này cộng với 3 mũ 3 này. Được chưa? A mũ 3 cộng B mũ 3 này sẽ là A cộng B này, 2x cộng 3 này nhân với A bình à. A bình là 2x tất cả bình đúng không? Sẽ là 4x bình này trừ này AB này, hai nhân nhau này, 2x nhân 3 là 6x này. Được chưa? Cộng với B bình này là cộng với lại 9 này. Đấy nhắc lại nhá. Đây là A mũ 3 cộng B mũ 3, đầu tiên là A cộng B này, có nghĩa là 2x này cộng 3 này, cộng với A bình này, A bình có nghĩa là 2x này, tất cả bình. 2x tất cả bình là 4x bình. Trừ đi này, A nhân B này, 2x nhân 3 này. Đó là 6x này, cộng B bình này, 3 bình là 9. Được không? Vậy chúng ta đã được học cái tổng hai lập phương và hai đẳng thức cuối cùng đó là hiệu hai lập phương. Nhưng các con chú ý thầy, chú ý này. Cái biểu thức này người ta gọi là bình phương thiếu của một hiệu, được chưa? Bình phương thiếu của một hiệu, được chưa? Nhớ thầy nhá. Biểu thức trong ruột này này, đúng không? Vậy thầy có đọc tắt khai triển này, a mũ 3 cộng b mũ 3 này sẽ bằng a cộng b nhân với bình phương thiếu của hiệu. Đó, được không? Vậy chúng ta sẽ sang hiệu hai lập phương. Tương tự đúng không? Các con nhìn nhá, a mũ 3 trừ b mũ 3 này thì sẽ bằng a trừ b này nhân với bình phương thiếu của tổng a bình cộng a b cộng bề bình nó gọi thiếu vì sao đây con nhìn nhá đổ thì nó có hai thiếu thì nó không có hai nhìn chưa gọi là bình phương thiếu thuộc chưa thuộc chưa giống hệt đúng không nào khai triển thầy con uh, x mũ 3 trừ 8 đi được chưa x mũ 3 trừ 8 này thì sẽ bằng uh, x mũ 3 trừ đi 2 mũ 3 đúng không sẽ bằng a trừ b x trừ 2 nhân với bình phương thiếu đúng không? A bình, x bình tích tổng 2 tích là 2x đúng không? Cộng b bình là 4 đúng không? Con cuối cùng 8x mũ 3 trừ 125 y mũ 3. Đây đây, nhìn thấy nhá, 8 chính là 2x tất cả mũ 3 này. 125 là 5 mà đúng không? Thì 5y tất cả mũ 3 này A mũ 3 trừ B mũ 3 này. Thì đầu tiên là A trừ B này. 2x trừ 5y này. A trừ B này. Nhân A bình này. Cộng AB cộng B bình này. Nhân với A bình này. Nhân với 2x tất cả bình. 2x tất cả bình là 4x bình này. Cộng với hai con là nhân nhau này. A nhân B là 2x nhân 5y này. 2x nhân 5y này. 2 nhân 5 là 10 này. x y này. Cộng với B bình này là 5y tất cả bình này có nghĩa là 25 y bình. Được chưa? Vậy bài học ngày hôm nay thầy đã giới thiệu cho các con đủ 7 hàng đẳng thức đáng nhớ. Đáng nhớ thì các con nhớ ngay lên cho thầy. Cùng nhẩm lại 7 hàng đẳng thức trước khi chúng ta sang các dạng toán liên quan đến bài học ngày hôm nay. Xin chào tất cả các em. Cô trò mình đã cùng nhau đồng hành hết gần hết như là chương 3 đại số rồi đúng không nào? Và buổi hôm nay cô cho mình cùng nhau đi vào bài ôn tập chương số 3. Đó, thì về mặt lý thuyết thì chúng mình đã học hết rồi. Và qua buổi hôm nay cô xin phép tổng hợp lại toàn bộ lý thuyết của chương số 3. Được chưa? Các bạn cùng theo dõi, ghi chép bài cẩn thận giúp cô nhé. Được chưa nào? Và ta đi phần lý thuyết ở cái chương số 3, đó là phương trình một ẩn. Được chưa? Thế thì nội dung của cái chương này, đầu tiên ta đi tìm hiểu về phương trình một ẩn. Vậy phương trình như thế nào được gọi là phương trình một ẩn? Tức là trong cái phương trình đó chỉ có một ẩn, đó là ẩn x hoặc ẩn y hoặc ẩn z, đó chưa? Đó là phương trình một à, một ẩn. Một ta đi định nghĩa của phương trình một ẩn. Một ta đi định à, định nghĩa. Định nghĩa. Được chưa nhỉ? Phương trình một ẩn là phương trình có dạng AX đúng không? AX mũ 3 chẳng hạn như thế, cộng với BX bình cộng với CX cộng với D bằng 0 thì đó gọi là phương trình một một ẩn và trong cái phương trình đấy chỉ có một ẩn thôi được chưa các bạn lưu ý nhé và ví dụ của nó là gì ạ ví dụ ở đây là phương trình này là 3x bình cộng với 5x trừ đi 2 à bằng 0 thì phương trình này được gọi là phương trình ẩn gì nhỉ à ẩn x ok chưa vâng phương trình như thế được gọi là phương trình một ẩn bạn có thể lấy bất kỳ ví dụ nào trong đó chỉ có một ẩn thôi ẩn x ẩn y hoặc ẩn z, vân vân. Được chưa? Vâng, bước tiếp theo là cô trò mình cùng nhau tìm hiểu về phương trình tương đương. Hai phương trình như thế nào được gọi là hai phương trình tương đương? Được chưa? Vâng, hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm. Nhớ nhé. Thế thì một số x0 được gọi là nghiệm của phương trình AX bằng với BX. Khi nào? Khi khi nào các bạn? Khi AX0 bằng với BX À 7x0. Vậy đây là cái dạng tổng quát của phương trình. Bậc nhất có dạng là gì? Tổng quát của nó là AX bằng với B. À bằng với BX. Được chưa? Vâng, AX và BX ở vế trái của nó là một đa thức ẩn x và vế phải của nó cũng là một đa thức ẩn ẩn x. Hoặc là ở đây bạn có thể chuyển hết sang một bên, được chưa? cho vế bên kia bằng không thì ở đây ví dụ như phương trình của ta đây cũng là một phương trình ấn à ấn x được chưa bên kia không có x thì mình có hiểu là không x cũng được không sao cả được chưa nào vâng phương trình ấn x có dạng tổng quát là ax bằng với b à bằng với bx một số x không được gọi là nghiệm của phương trình khi ax không bằng với bx không và từ đó ta biết được là hai phương trình như thế nào được gọi là hai phương trình tương đương. Vâng, hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm. Nhớ nhé, hai phương trình có cùng tập nghiệm. Được chưa? Hai là hai phương trình tương đương. Hai phương trình tương đương. Tương đương. Được chưa? Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm. Phương trình thứ nhất có tập nghiệm là S1 Phương trình thứ hai có tập nghiệm là S2 và S1 bằng S2, hai tập hợp bằng nhau đúng không ạ? Các bạn biết là hai tập hợp bằng nhau là hai tập hợp mà mỗi tập hợp này có số phần tử giống hệt số phần tử của tập hợp kia. Nhớ nhé, đó là hai tập hợp bằng nhau. Mọi phần tử của tập hợp này đều thuộc tập hợp kia và ngược lại, mọi phần tử thuộc tập hợp kia đều thuộc tập hợp này. Đúng chưa? thì đó gọi là hai tập hợp bằng nhau. Vâng, hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm. Cô Loan ví dụ cụ thể hơn, đó là tập nghiệm S1 là có một nghiệm là 1 và 2, có hai nghiệm là hai phần tử là 1 và 2. Thì phương trình SX phương trình 2 cũng có tập nghiệm là S2 cũng có hai phần tử đó là 1 và và 2. Thì hai phương trình đấy được kết luận là hai phương trình tướng, à hai phương trình tương đương, được chưa? Cô cho mình cùng nhau đi đến ý thứ ba đó là các phép biến đổi tương đương. Các phép biến đổi tương đương ở đây gồm gì nhỉ? À, quy tắc chuyển vế đổi dấu, đó là một phép biến đổi tương đương. Phương pháp tiếp theo nữa là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, quy tắc nhân. Khi ta nhân cả hai vế của một phương trình với một số khác không, nhớ nhé, một số khác không, thì ta được một phương trình mới tương đương với phương trình đã à đã cho Đấy là quy tắc biến đổi tương đương hay còn gọi là các phép biến đổi tướng à, tương đương. Biến đổi phương trình, biến đổi, biến đổi. Phương trình tương đương, tướng à tương đương. Được chưa? Các bạn nhớ cho cô là hai phép biến đổi tương đương đó là gì ạ? Là gì? Là chuyển vế đồng thời phải đổi dấu đổi dấu cả cái hạng tử khi chuyển từ vế nọ sang vế kia nhớ nhá còn nếu như mình chuyển dấu cả một biểu thức thì cớ nhớ là chuyển đổi dấu cả cái biểu thức đấy khi chuyển từ vế nọ sang vế kia lưu ý hộ cô và bước thứ quy tắc chuyển à, quy tắc biến đổi tương đương thứ hai đó là ta nhân hoặc chia phép chia cũng đúng nhé các bạn nhé phép chia tại vì sao vì phép chia là phép nhân với à số nghịch đảo đúng không nhỉ vâng đối với phép biến đổi tương đương thì ở đây ta biến đổi à, quy tắc nhân nhân hoặc chia của cả hai vế đối với một số khác không thì ta được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho và gì ạ à quy tắc chuyển vế các con lưu ý nhé được chưa tiếp theo là cô trò mình cùng nhau đi tiếp đó là gì ạ à định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn phương trình như thế nào được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn các bạn nhớ không nào chắc chắn là phải nhớ rồi đúng không định nghĩa phương trình bậc nhất ok một à nhất một ẩn một ẩn ok vâng phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng có dạng như thế nào nhỉ à phương trình dạng này dạng là gì à ax cộng với b bằng không đúng chưa ấy nhỉ đúng chưa À các bạn kiểm tra lại nào. Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng AX cộng B bằng 0. Nếu như dừng lại ở đó thôi, khá nhiều bạn nhầm. Cô nói chắc chắn là khá nhiều bạn nhầm. Tại vì khi mà cô cho làm bài kiểm tra, đúng không ạ? Test vào phần này và cô vẫn để dạng là AX cộng B bằng 0. Đúng không? Và không nói thêm điều kiện gì. Một số bạn vẫn bị nhầm. Nhá. Các bạn ơi, phương trình có dạng AX cộng B bằng 0 nó được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn khi nào? À khi hệ số A đi với cái x mũ 1 là phải khác không? Được chưa? A khác, à A khác không? B tùy ý, được chưa? B tùy ý, B có thể bằng không hoặc khác không. Nhớ nhé, phương trình bậc nhất một ẩn có dạng là AX cộng B bằng 0, A khác không và phương trình này là phương trình ẩn x. Có thể ẩn khác được không ạ? À, được các bạn ạ. Được chưa? Miễn là nó một ẩn thôi, có thể là ẩn x, ẩn y hoặc ẩn z đều được hết. Được chưa? Và phương trình này được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn và cụ thể ở đây là ẩn à ẩn x. Được chưa các bạn nào? Tiếp theo, cô trò mình cùng nghiên cứu là các phương trình đưa về dạng AX cộng B bằng 0. 5. Phương trình đưa về dạng đưa về dạng AX cộng B à, bằng 0. Thế thì các phương trình có thể đưa được về dạng AX cộng B bằng 0. Tức là khi mà trong quá trình biến đổi, được chưa? Là các phương trình ta làm sao đã đẩy được về dạng AX cộng B bằng 0. Thế thì trong những cái phương trình này thì ta lại có một số phương trình liên quan cũng thể đưa về dạng đấy được. Đó là gì ạ? Phương trình à phương trình, phương trình gì nhỉ? Các bạn còn nhớ không? Đó là phương trình tích. Được chưa? Tương trình tích thì cuối cùng ta phân tích để Thánh à, đưa các phương trình bậc cao về phương trình gì nhỉ? À, phương trình tích. Để giải được phương trình bậc cao thì ta tìm mọi cách để đưa cái phương trình của ta về dạng phương chính, à phương trình tích. Được chưa? Phương trình tích. Phương trình. Phương trình tích. Phương trình tích là có dạng là a x nhân với b à bx bằng à bằng không trong cái ax thì các bạn thường sẽ đưa về dạng là gì ạ à, trong này nó sẽ là à ax cộng b đúng không nào cái này là cái này đưa về dạng là cx đúng không ạ cx cộng à cộng d bằng à bằng không được chưa tức là ta phân tích về cái trong cái ngoặc của nó là đưa về dạng ax cộng à ax cộng b mà phương trình tích là dạng ax cộng b ax nhân với b bằng không thì ở đây là ax nhân với b bằng không thì hoặc ax bằng 0 hoặc bx bằng à bằng 0. Vậy phương trình này nó sẽ tương đương với lại gì ạ? Hoặc ok, ax bằng à ax bằng 0 hoặc b à bx bằng 0. Cô nhắc lại khi nào thì ta tìm cách để phân tích về phương trình thích. Được chưa nào? Đối với phương trình bậc cao, bậc cao tức là bậc mấy trở lên? À từ bậc 2 trở lên. Để giải được phương trình bậc cao thì ta cố gắng phân tích bằng phương pháp là phân tích đa thức thành nhân tử này dựa vào nghiệm để phân tích bằng nhân tử đúng không ạ dùng phép chia để phân tích thành nhân tử hoặc là có thể cao siêu hơn các bạn uh, vận dụng cao hơn một chút đó là gì ạ dùng sơ đồ Hartnell để phân tích thành nhân à nhân tử và à, giải phương trình dưới dạng phương trình tích ax nhân với bx bằng 0 thì hoặc ax bằng 0 hoặc bx bằng à bằng 0 và có thể mở rộng hơn đối với tích của 3 của 4 cái tích giống như thế đó là ax nhân bx nhân cx nhân dx chẳng hạn bằng không được chưa thì ta cũng được là hoặc ax bằng không hoặc bx bằng không hoặc cx bằng không hoặc là adx à, bằng không được chưa đó là dạng phương trình tích tiếp theo là cô trò mình lại à, cùng nhau ôn lại đó là phương trình gì nhỉ à, phương trình chứa ẩn ở mẫu chứa ẩn ở mẫu ok Vâng, đối với phương trình chứa ở mẫu thì các bạn nhớ cho cô phải tuân thủ theo các bước. Đầu tiên, ta phải tìm điều kiện xác định. Được chưa? Điều kiện xác định, điều kiện xác định. Ok chưa nhỉ? Bước tiếp theo là gì nhỉ? À, quy đồng mẫu thức của cả hai vế và khử mẫu. Quy đồng quy đồng mẫu thức và khử mẫu. Khử mẫu. Ok chưa? Tiếp theo là ta giải phương. À giải phương trình. Bước tiếp theo là ta giải phương trình. Cái phương trình mà ta vừa à, quy đồng khứ mẫu xong đó. Đó là giải phương. À giải phương trình. Giải phương trình. Và tiếp theo trong cái bước đó là ta phải đi kết luận. Mà trước khi kết luận là ta phải à, đối chứng quay về cái bước 1. Đó là à, kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện xác định hay không. Mới kết luận, các con lưu ý nhé. Mới nhận cái giá trị x vừa tìm được đó là nghiệm hay không là là nghiệm. Vậy nó còn phụ thuộc vào điều kiện xác định của phương trình. Điều kiện xác định là gì? Là cái điều kiện làm cho mẫu thức khác. À khác không? Các con lưu ý nhé. Ở đây là bước kết. Kết luận hay còn gọi là trả à trả lời. Ok chưa? Đó là phương trình chưa nó mẫu. Và cuối cùng cô trò mình cùng nhau uh, nhắc lại tiếp đó là giải bài toán bằng cách lập phương À phương trình mà bài cận kề đây ta mới học đúng không nhỉ? À 6. Giải bài toán. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Phương trình. Thế thì để giải một bài toán bằng cách lập phương trình, các con nắm bắt kỹ rồi đúng không nhỉ? Có mấy bước nhỉ? Nhắc lại được không nhỉ? Có gồm bao nhiêu bước? Gồm 3 bước. Đó là bước thứ nhất là gì? Bước 1 là lập phương trình. Được chưa? Gồm 3 bước. Bước 1 là lập phương trình. Được chưa? Trong bước lập phương trình thì bao gồm các ý là ta đầu tiên ta phải gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. Thiết lập các mối quan hệ giữa yếu tố chưa biết và yếu tố đã đã biết, được chưa? Và ý thứ ba trong cái bước lập phương trình đó là lập phương phương trình, được chưa? Bước thứ hai sau khi lập được phương trình của bước 1 rồi thì ta phải giải cái phương à phương trình. Bước 2 là giải phương à giải phương trình. Đúng chưa nào? Và bước thứ ba là gì nhỉ? Là kết à kết luận. Hay là còn gọi là trả lời. Vậy để được làm được bước thứ ba, để làm được bước thứ ba thì các con lưu ý nhé là phải quay về bước 1. Đúng không ạ? Quay về bước 1 và đối chứng với cái điều kiện xác định trong cái bước à bước 1 cái điều kiện nhé vậy kiểm tra xem là cái nghiệm mà ta vừa giải ra có thỏa mãn điều kiện hay không tại vì khi mà gọi ẩn trong bước 1 đúng không ạ gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn cộng thêm đơn vị đính kèm nếu có lưu ý nhé được chưa đó là à, đến dạng giải bài toán bằng cách lập phương trình và đó cũng là toàn bộ nội dung xuyên suốt của cái chương 3 đại số lớp 8 của chúng mình được chưa? Và cô hy vọng à, qua cái phần ôn lại toàn bộ lý thuyết các con vẫn nhớ đúng không nhỉ? Nhớ để vận dụng và bạn nào chưa nhớ được tốt phần nào thì đề nghị chúng mình xem lại toàn bộ lý thuyết. Nhớ chưa? Bám sát sách giáo khoa, chúng mình phải cố gắng đi từ sách giáo khoa từ cái nền tảng đi lên nhé. Chứ còn các con cứ bảo là con học uh, chỗ nọ chỗ kia học nâng cao, chỗ nọ chỗ kia, nhưng cái cơ bản cái nâng cái sách giáo khoa cái tối thiểu nhất các con chưa làm được thì chưa nên học nâng cao. Được chưa? Quan điểm của cô là tất nhiên là phải đi từ sách giáo khoa đi lên rồi. Cho nên cố gắng bám sát toàn bộ lý thuyết nhé. Làm tốt phần cơ bản, lúc đấy ta nâng à, cấp độ của mình lên. Được chưa nhỉ? Làm các bài toán vận dụng và vận dụng cao để phát triển tư duy cho nó lính, à linh hoạt. Các con đồng ý với cô nhé. Được chưa? Và toàn bộ lý thuyết. Và bây giờ để tiếp theo chúng mình cùng nhau vào phần à, bài tập Chào con, chúng ta tiếp tục sang dạng 2, dạng toán vận dụng tính chất của hình vuông để chứng minh các tính chất hình học khác. Để làm dạng toán này đúng không? Thế chúng ta phải xem hình vuông nó có tính chất gì đó đúng không? Vậy phương pháp giải của nó như sau. Hình vuông nó có tính chất đó là nó vừa là hình chữ nhật nó vừa là hình thoi vậy nhật có tính chất gì thì hình vuông có tính chất đó thoi có tính chất gì thì hình vuông có tính chất đó thế thoi có tính chất gì nhật có tính chất gì còn chú ý lên trên màn hình cho thầy đây là tính chất của chữ nhật có ba tính chất tính chất là bốn góc bằng nhau hai đường chéo bằng nhau và hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường à, tất nhiên nó có à, hình nhật thì có tính chất hình bình hành rồi à, thầy nhắc lại cái quan trọng thôi và hình thoi đó là có bốn cạnh bằng nhau này hai đường chéo vuông góc với nhau và hai đường đường chéo là đường phân giác của góc đó tạm thời các con nhớ cho thầy ba tính chất cơ bản của chữ nhật ba tính chất của hình thoi để áp dụng làm các bài tập ví dụ 1 Ví dụ 1 thì cho một hình vuông ABCD. Con vẽ hình vuông ABCD vào vào. Tiếp trên cạnh AD, đây cạnh AD đây. Cạnh DC thì lấy lần lượt các điểm E và F. Có nghĩa là E nằm trên cạnh AD, F nằm trên cạnh DC. Sao cho AE bằng DF đó. Thầy lấy AE đây và nó bằng DF ở dưới. Hiệu bằng nhau luôn. Tiếp này. ta gọi M là trung điểm của EF. N là trung điểm của BF. Đây nối EF lấy trung điểm M. Hiệu bằng nhau nhá. N là trung điểm của BF. BF đây. Cái điểm N. Hiệu ba vạch bằng nhau. Và câu A là bắt chứng minh tam giác ADF ADF đây lối AVF và tam giác BAE BAE đây về lối BB e. hai tam giác này bằng nhau thôi giải quyết luôn trước khi sang câu B câu A bài toán yêu cầu chứng minh tam giác ADF bằng tam giác BAE. Mình có cái gì rồi? Có cái gì rồi? Có góc vuông ở ờ, góc A, góc B, à góc D, ADF, góc A, góc D, 90 độ. Có đoạn DF bằng hai rồi có AB bằng AD tính chất của hình vuông đúng không à, và suy ra AD bằng AB trước nhỉ có ABCD là hình vuông Thầy sẽ suy ra được hai cái luôn đi à, góc A bằng góc ờ, D bằng 90 độ tí mình dùng suy ra nữa là cạnh à, AB bằng cạnh AD thế đã được chưa và bây giờ thầy sẽ xét hai tam giác ADF và cái tam giác BAE có cái đầu tiên là cái góc A bằng góc D bằng 90 độ đi cái có tiếp theo là cạnh AB bằng cạnh AD Được chưa? Hai cái này đều là chứng minh trên rồi. Chứng minh trên. Chứng minh trên. Tiếp này, cái có thứ ba là theo giả thiết là cạnh AE bằng DF theo giả thiết. Vậy tôi sẽ suy ra được cái tam giác ADF bằng tam giác BAE cạnh góc cạnh. Đó, xong câu B. Chứng minh MN vuông góc với AE. Cùng nhau phân tích câu B một tí. Phân tích. Bây giờ chúng ta cần chứng minh MN song song à vuông góc với AF. Bà con nhìn nhá, mình có MN của mình song song với EB rồi. M là trung điểm, N là trung điểm, đường trung bình, MN song song với AB rồi. Bây giờ để chứng minh việc MN vuông góc F, thầy sẽ chứng minh tiếp cái EB của mình phải vuông góc với AF. Đấy, có nghĩa là thầy trò chúng ta cần chứng minh cái góc này vuông mà hình như lại dễ rồi các con ạ câu A nó có gợi ý con nhìn nhá cái góc A1 này nó bằng cái góc B1 này rồi à, hai cái này giả sử cắt nhau tại y đi A1 bằng B1 mà cái A1 này cộng với cái E1 này bằng 90 độ. Vì sao? E1 cộng B1 bằng 90 độ tam giác này vuông thì E1 cộng A1 bằng 90 độ thì cái Y của mình vuông. Đó. Hiểu chưa con? Chúng ta cùng trình bày nhá. Đây, cô B thì viết xem bên này. À, đầu tiên thì chứng minh uh, một góc trước đi có cái tam giác ADF bằng tam giác BAE theo chứng minh trên, chứng minh câu A. Thì thầy suy ra được cái góc à, A1 này bằng B1 có nghĩa là góc DAF bằng với ABE. đây là chính là hai góc tương ứng hai góc này bằng nhau có nghĩa là cái gì à, từ từ phải xét tam giác trước nhờ à, xét tam giác ABE vuông tại điểm A thì sẽ suy ra được cái góc E1 chính là góc AEB cộng với cái góc B1 chính là ABE bằng 90 độ. Vậy thầy sẽ suy ra được đây, thầy thay cái này bằng cái này. Có nghĩa là AEB cộng với lại cái gì đây? DAF bằng 90 độ Thế sẽ gọi Y là giao của AF giao với BE Thì cái góc này thì viết gọn này Thầy sẽ viết gọn lại thành này Thành cái góc AEI Vì sao AEB chính là EI mà Cộng với DAF D AF chính là EAI bằng 90 độ. Và trong cái tam giác AEI có cái AEI này cộng với EAI bằng 90 độ. Thì góc còn lại cũng phải bằng 90 độ. Có nghĩa là góc AIE của mình bằng 90 độ hay EB vuông góc với AF. một Rồi, bây giờ chứng minh song song. Thế xét cái tam giác EBF có MN là trung điểm B. Vậy suy ra MN sẽ song song với EB. À, MN thử ghi rõ đã. Tí quên, MN là đường trung bình trước. Thì suy ra MN sẽ song song với EB. Cái này là 2. Từ 1 và 2 chúng ta có điều phải chứng minh. Từ 1 và 2 thầy sẽ suy ra được là MN vuông góc với AM. Đó, bài toán này hay chưa? Chúng ta vận dụng linh hoạt các tính chất hình vuông để giải quyết các bài toán tính chất hình học. Xong ví dụ một rồi, thầy cho ta sang ví dụ 2. Chào các em, ở các clip trước, thầy cùng Toliha đã giới thiệu đến các em được 4 bài của chương 1 đại số lớp 9. Hôm nay ở clip này, thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến các em bài 5. Đó là đơn giản biểu thức chứa căn. Trước khi vào phần nội dung của bài học, thầy muốn các em tập trung ghi chép cẩn thận phần mục tiêu mà các em cần nắm được trong bài này. Vậy mục tiêu của chúng ta là gì? Các em tập trung lên cho thầy. Thứ nhất, phần mục tiêu thứ nhất của chúng ta đó là mục tiêu của lý thuyết. Lý thuyết chúng ta trong bài này thì chúng ta cần nắm những vấn đề gì thì các em cần tập trung lên đây. Thứ nhất, đó là làm thế nào để đưa thừa số ra ngoài đường dấu căn. Nhớ nhá, làm thế nào để đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Và đưa thừa số vào trong dấu căn khử mẫu của biểu thức lấy căn và cuối cùng là trục căn thức ở mẫu đấy về lý thuyết bài này các em cần nắm cho thầy bốn vấn đề được thế nào thầy nhắc lại này vấn đề thứ nhất là các em cần biết cách đưa thừa số vào ra ngoài dấu căn thứ hai là đưa thừa số vào trong dấu căn thứ ba là khử mẫu của biểu thức lấy căn và cuối cùng là trục căn thức ở mẫu hiểu chưa đó đó là về lý thuyết thế còn bài tập thì chúng ta cần phải nắm những dạng bài tập như thế nào thì các em cần phải tập trung lên đây cho thầy nào bài tập này bài tập thì các em cần nắm cho thầy thứ nhất là đưa thừa số ra ngoài và trong vào trong dấu căn thực ra dạng bài tập này này thì là tương ứng với lý thuyết mục 1 và mục 2 đúng không nào các em nhớ nhá hai này khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn bậc hai đó dạng bài tập thứ hai này thì lại tương ứng với lý thuyết ở mục 3 đúng không nào và tiếp theo của chúng ta là trục căn thức ở mẫu thì đây lại tương ứng với lý thuyết ở mục 4 và dạng 5 của chúng ta à, dạng 4 của chúng ta là rút gọn và dạng năm của chúng ta là so sánh và cuối cùng là tìm tìm x được chưa vậy trên đây là toàn bộ phần mục tiêu cả các lý thuyết và bài tập mà các em cần nắm được trong bài học ngày hôm nay và bây giờ thầy và các em chúng ta sẽ chuyển sang phần mục tiêu thứ nhất đó là lý thuyết vậy lý thuyết của bài này chúng ta như sau các em tập trung lên cho thầy một là đưa thừa số ra ngoài dấu căn Vậy làm cách nào để chúng ta đưa một thừa số ra ngoài dấu dấu căn thì các em cần tập trung cho thầy. Với một biểu thức A và B mà với B của thầy lớn hơn hoặc bằng không ta có căn của A bình nhân B thì bằng trị tuyệt đối của A nhân căn B. Tức là tức là sao? Nếu A mà lớn hơn bằng không, nếu A mà lớn hơn bằng không thì căn A bình nhân B bằng A nhân với căn B. Các em hiểu vì sao không nào? Vì chúng ta có này, nếu A mà lớn bằng 0 thì trị tuyệt đối của A thì bằng A. Đúng không nào? Cho nên chúng ta có bằng A nhân căn B. Còn nếu A mà nhỏ hơn 0 thì căn A bình nhân B bằng trừ A nhân căn B. Vì sao nào các em? Ta có này, nếu A mà nhỏ hơn không thì trị tuyệt đối của A thì bằng chứ chứ A. Ok chưa nào các em? Nhớ nhá. Và thực ra biến đổi đưa ra ngoài dấu căn này là người ta dựa vào liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Vì sao lại như thế? Các em tập trung này này. Thầy có căn của A bình nhân B, thực ra chính bằng căn A bình nhân căn B và căn A bình của thầy bằng trị tuyệt đối của A nhân căn căn B. Ok chưa nào các em? Nhớ nha. Đó. Vậy trên đây là xong mục tiêu thứ nhất của lý thuyết. Về thứ hai là chúng ta sang mục tiêu thứ hai của lý thuyết là đưa thừa số vào trong dấu căn. Làm cách nào để chúng ta có thể đưa một thừa số vào trong dấu căn? Nào, chúng ta nhớ nhá phép đưa thừa số vào một trong dấu căn là một phép đổi ngược lại của phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn nhớ nhá đưa thừa số vào trong dấu căn là một phép ngược lại của đưa thừa số ra ngoài dấu căn và chúng ta có như sau với a mà lớn hơn bằng không b lớn hơn bằng không ta có a nhân căn b thì sẽ bằng căn a bình nhân b được chưa? Nhưng nhớ nhá, điều kiện ở đây là A phải lớn bằng 0 và B phải lớn bằng 0. Còn với A mà nhỏ hơn 0 và B lớn hơn bằng 0 thì ta có A nhân căn B thì bằng trừ căn A bình nhân nhân B. Vì sao là trừ? Tại vì khi A mà âm chúng ta không thể đưa vào dấu căn được. Cho nên bắt buộc chúng ta phải là trừ thì đây là trừ A, trừ của trừ A mà. A có thể bằng trừ của trừ A mà mà là trừ a lúc này a âm thì trừ a dương thì đưa vào dấu căn là thành a bình hiểu không nào các em và tiếp theo chúng ta sẽ sang mục số 3 mục số 3 của thầy là khử mẫu của biểu thức lấy căn nào các em cần tập trung cho thầy với hai biểu thức a và b mà ta có a nhân b lớn hơn là bằng không b khác không ta có căn của a trên b thì bằng căn AB trên trị tuyệt đối của B. Các các em cần tập trung lên đây thầy. A nhân B mà lớn hơn bằng 0 nghĩa là sao? Nghĩa là A và B cùng dương hoặc A và B cùng âm. Các em nhớ nhá. A và B phải cùng dương hoặc A và B cùng âm. Và với B khác không thì các em chú ý này, dấu bằng ở đây A nhân B phải lớn hơn nó bằng không Thì dấu bằng ở đây nhưng mà chỉ có trường hợp A bằng không Nhưng B phải khác Khác không Chú ý cái điều kiện như thầy Được chưa Và chúng ta có ngay là căn của A trên B bằng căn AB trên trị tuyệt đối của B Thực ra để các em nhìn ra được vấn đề này Thực ra ở đây nó chỉ là liên hệ giữa phép chia và phép khai phương thôi Vì sao thầy nói như thế Các em tập trung lên đây cho thầy ở đây thầy có căn của A trên B Thầy nhân cả tử cả mẫu với B Thì thầy có ngay là A nhân B trên B bình Đúng chưa? Nếu A nhân B trên B bình Thầy có là căn AB trên căn B bình Mà căn B bình thì bằng trị tuyệt đối của B Đúng chưa nào? Đó Vậy bản chất ở đây chỉ là liên hệ giữa phép chia và phép khai phương thôi Và bây giờ chúng ta chuyển sang Mục 4 đó là trục căn thức ở mẫu. Vậy làm cách nào để chúng ta trục căn thức ở mẫu được? Chúng ta nhớ cho thầy. Với các biểu thức AB mà B lớn hơn không thì ta có A trên căn B thì bằng A căn B trên B. Thực ra ở đây chúng ta sẽ giải thích được để các em hiểu được vì sao có công thức đó là như sau. Chúng ta có A trên căn B này. thành nhân cả tử và mẫu số với căn B Thầy có ngay A nhân căn B. Dĩ mẫu của thầy là căn B nhân căn B thì bằng căn B bình. Mà B của thầy dương cho nên căn B bình của thầy là bằng bằng B. Ok chưa nào các em? Với các biểu thức ABC mà A lớn hơn bằng không và A khác B bình thì ta có C của C trên căn A cộng trừ B thì bằng C nhân với căn A trừ cộng B Tức là sao? Ở đây là cộng thì ở đây sẽ là trừ. Ở đây là trừ thì trên này là cộng và dưới mẫu số là a trừ b bình. Được chưa nào các em? Còn với ABC mà a lớn hơn bằng 0, b lớn hơn bằng 0 và a khác b thì ta có c trên căn a cộng trừ căn b thì bằng c nhân căn a trừ cộng căn b trên a trừ b các em cần tập trung đây cho thầy đây là dấu cộng nhớ này đây là dấu cộng thì trên này phải là dấu trừ và nếu ở đây là dấu trừ thì trên này nó sẽ là dấu cộng còn dưới mẫu số nó vẫn là a trừ b và thực ra người ta có là cái này các em nhớ cho thầy này căn a cộng căn b và căn a trừ căn b ở đây người ta gọi là hai biểu thức liên hợp và căn a trừ căn b thì đây là căn a cộng căn b ngược lại thì đó cũng là biểu thức liên hợp của nhau hiểu chưa nào các em nhớ nhá vậy trên đây của chúng ta là toàn bộ phần mục tiêu và lý thuyết của bài năm mà các em cần phải nắm được cho thầy các em cần ghi chép cẩn thận theo dõi lại một lần nữa về clip này để các em xem là trong bài này chúng ta cần nắm cái gì và lý thuyết thì đã có cái gì được cho để đó là nền tảng tốt để các em tới các em học ở các clip sau về các dạng bài tập hiểu không nào các em phải rất cẩn thận và theo dõi kỹ cho thầy clip liên quan đến mục tiêu và lý thuyết và bây giờ cô cho mình cùng nhau vào phần thực hành ta đi vào phần à, các dạng toán và bài tập thực hành đề bài cho ví dụ một ví dụ một cho như sau cho tam giác ABC. Trong đó cạnh BC bằng 11 cm. Góc ABC là bằng 38 độ và góc ACB bằng 30 độ. Gọi N là chân đường vuông góc kẻ từ A đến cạnh BC. Đề bài yêu cầu tính. Nhớ nào, cho tam giác ABC, đọc lại đề bài nhé. Cho tam giác ABC này, được chưa nhỉ? Góc ABC chính là góc B bằng 38 độ Góc ACB chính là góc C và cho bằng 30 độ. Gọi N là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống cạnh BC. Câu hỏi đặt ra là tính độ dài đoạn thẳng AN và câu B là tính độ dài cạnh à cạnh AC. Ha, bây giờ liên quan đến cạnh AN là liên quan đến các tam giác nào đây ạ? Tam giác A, N B vuông tại à vuông tại N và tam giác A N C vuông tại à vuông tại N. Nếu như ta tính cạnh AN gắn vào tam giác AB ABN thì mới biết góc mỗi biết một góc thôi ạ. À. Thì ta chưa thể tính cạnh AN trực tiếp từ đó. Tương tự như thế với à, góc C biết rồi và gắn vào tam giác A N C thì ta cũng không tính được trực tiếp cạnh A AN. Vậy À, đề bài cho BC lại bằng bao nhiêu nhỉ? À, BC lại bằng 10, à, 11cm. Vậy chắc chắn là cô trò mình phải tính AN, chắc phải liên quan đến à, độ dài cạnh BC rồi. Thế thì các bạn thấy rằng là độ dài cạnh BC của mình là bằng BN cộng với à cộng với NC. Được chưa nhỉ? BC thì chính là bằng BN cộng với N, NC. Thế bây giờ ta tính cạnh AN bằng cách nào? Vậy cô trò mình cùng nhau đi phân tích một chút xíu nhé. Bài này có hai cách. Một cách là cô đang hướng dẫn các bạn tính trực tiếp. Cách thứ hai là vẽ thêm đường phụ. Nó đường phụ, nhưng để mà nghĩ ra vẽ đường phụ thì nó hơi phức tạp. Cho nên là cô tận dụng một cách đơn giản nhất và cố gắng để cho các bạn dễ hiểu nhất đó là tính trực tiếp từ hình. Được chưa nhỉ? Thế thì các bạn thấy rằng là cạnh BC đúng không ạ? ta thấy rằng là cạnh BC này thì là bằng 10 à 11 cm. Mà cạnh BC nó chính là bằng cạnh à BN cộng với à cộng với NC bằng 11 cm. À 11 cm. Được chưa nhỉ? Thế bây giờ cô cố để tính cạnh AN theo cạnh BN. À tính xin lỗi, mình sẽ y tính BN theo AN và tính NC theo AN. Từ đó ta tính được AN các bạn nhé nhé. Thế thì tam giác ABN đúng không ạ? ABN thì ta sẽ có này. Cạnh AN là cạnh góc vuông. Cạnh BN là cạnh gì nhỉ? À cạnh kề của cái góc 38 độ đúng không? Và cạnh này là cạnh à cạnh AN là cạnh đối. Vậy ta sử dụng là tang đoàn kết là đối trên à đối trên kề. Vậy cô rất là hạn chế dùng đến cô tang được chưa nhỉ? hạn chế thôi chứ còn nhiều bài chúng mình vẫn phải dùng tại vì thực ra trong máy tính không có cô tang mỗi lần bấm cô tang thì nó hơi là ngại đúng không vậy cô cố để đưa nó về hám à tính tang nhé tang của góc B là bằng đối trên à đối trên kề vậy cô viết tắt là tang của à, B này bằng đối là bằng an à chia cho B bn được chưa nhỉ vậy bây giờ ta phải tính bn này bn theo an được chưa vậy từ đó suy ra này À, BN. BN chính là bằng AN chia cho tăng bao nhiêu ạ? À, tang 30, 38 độ, đúng chưa? Chứng minh tương tự như thế thì ta vẫn tính được CN. Tương tự này, CN thì cũng bằng à, AN chia cho tăng bao nhiêu? À, tang 30. Ok chưa nhỉ? Vậy từ đó thay vào đây, thay hai cái kết quả này vào đây ạ. Ồ, được chưa? Thì lúc này ta sẽ được là AN này AN trên tang 38 độ. Được chưa? Cộng với AN trên à tang 30 độ. Được chưa ạ? Và kết quả là bằng mấy à 11. Vâng, phương trình này chỉ có một ẩn duy nhất đó là AN. Được chưa? Và tang 38 độ nó là một hằng số, tang 30 độ cũng là một hằng số và từ đó ta tính được AN. Ok chưa? Cũng không phải là khó hiểu lắm các bạn ạ. Cô nhắc lại nhé. Bây giờ đề bài cho BC mà BC thì lại bằng BN cộng với à cộng với NC. Nhớ chưa? BC thì bằng BN cộng với NC và cho độ dài của nó là bằng à bằng 11 cm. Đó, bằng 11 cm. Thế yêu cầu bài toán là tính độ dài cạnh Á AN. Cho nên bạn cố gắng tính BN theo AN và tính CN theo AN. Sau đó lấy BN cộng với AN thì ra bằng à, BN cộng với à cộng với NC thì là bằng BC. Bài toán được giải quyết câu A. Được chưa? Cô cho mình vào trình bày cụ thể của bài toán này nhé. Đầu tiên, ta vào câu A. Câu A. Tính tính AN bằng hỏi chấm. Ok. Ta đi xét tam giác Z tam giác nào đây nhỉ? A, B, N. Vuông tại đâu ạ? À, vuông tại vuông tại N. Đúng chưa? Mà vuông tại N rồi thì suy ra điều gì nhỉ? Suy ra này. Từ đó suy ra. Suy ra tang tang của góc B. Tang của góc B. Tang đoàn kết là đối trên kề AN trên à trên BN. Được chưa nhỉ? Cái này là tỷ số lượng giác của góc à, góc nhọn. Được chưa nhỉ? Thế thì từ đấy ta suy ra BN theo cái tư tưởng của ta là ta tính được B à BN bằng gì ạ? Bằng AN chia cho tăng à tăng B là tăng bao nhiêu độ ạ? Tăng 38 à 8 độ. Được chưa? Ta tính được BN. Và tương tự ta cũng tính được CN. Xét tam giác nào đấy? Xét tam giác ACN ACN vuông tại à vuông tại N. Vuông tại N. Thì từ đó suy ra tan của góc C tan của góc C tan đoàn kết đối trên kề đó là AN trên à trên CN. Vâng, vẫn là tỷ số lượng giác của góc à góc nhọn. Được chưa nhỉ? Đó. Vâng, bây giờ vẫn tư tưởng ở trên ta rút ra được cạnh C à CN bằng AN chia cho tang của góc C đó là tang của à 30 à 30 độ được chưa nhỉ? Đó. Vâng, ta lôi BC ra ạ. Mấu chốt vấn đề là bài toán này được giải quyết từ BC bằng mấy? À 11 cm. Ta có ta có BC bằng gì? À BC thì bằng à BN cộng với à cộng với CN. Đúng chưa nhỉ? Vậy các bạn thay số liệu vào nào. BN thì là bằng AN chia cho tang à tang 30 độ à xin lỗi, tang 38 à 8 độ cộng với CN là bằng AN chia cho à tang 30 độ. Đúng chưa? Và kết quả là bằng 10 à 11. Cô nghĩ đến đây là các bạn giải quyết được 90% rồi. Ta đặt AN ra ngoài. AN ra ngoài. Được chưa nhỉ? 1 trên à tang 38 độ cộng với 1 trên tang 30 à tang 30 độ. Được chưa? Bằng 11. Chắc chắn bài này số nó sẽ không được đẹp vì là tang 38 độ là nó số nó rất là xấu đúng không? Vậy đây ta sẽ được là được chưa nhỉ? AN bằng bằng 11 chia nào. Chia cho mở ngoặc 1 trên tang 38 độ cộng với 1 trên à tang 30 à tang 30 độ. Vâng, cái này cô xin phép bấm máy nhé. 11 chia mở ngoặc 1 phần tang bao nhiêu nhỉ? 1 phần tang thì nó chính là cô tang cho nên là ta bấm 1 phần tang của góc 38 độ cộng 1 phần à tang của góc tang của góc 30 à 30 độ. Được chưa nhỉ? Đó. Đấy, được chưa? Thế thì cái này ta bấm luôn 11 chia nhá Bằng Đó sắp xỉ 3,65. Được chưa nhỉ? Ta sắp xỉ ta làm tròn đến 3, à 3,65 sáng à, cm. Đó, đó là ý A. Được chưa? Tính được AN tính trực tiếp thông qua à thông qua kết quả của BC bằng BN cộng với N, NC. Các bạn lưu ý hộ cô nhé. Sau khi tính được câu A rồi là tính được AN đúng không ạ? Tính được AN mà tam giác ANC lại là tam giác à, tam giác vuông tại N. Và đặc biệt hơn nữa đó lại là biết góc, à, góc C. Và từ đó ta tính được cạnh AC khá là nhẹ nhàng. Được chưa nhỉ? Ta đi câu B. Câu B. Thế câu B tính AC sau khi biết Á, AN thì AC nó là cạnh gì nhỉ? AC là cạnh gì các bạn? Của tam giác ANC. AC nó là cạnh huyền của tam ANC. Và Tam giác ANC lại là tam giác vuông và góc C này bằng 30 độ. Vậy tính cạnh AN này, à, có cạnh AN này, tính cạnh AC, đúng không ạ? Đối trên, à đối trên huyền, đúng không ạ? Xin đi học, à, sao đi học, cứ khóc hoài. Đó, xin đi học là đối trên, à đối trên huyền. Vậy ở đây có AN, có AC một cách khá là nhẹ nhàng. Vậy ta xét tam giác nào đấy? À câu B, xét tam giác. Xét tam giác ANC. ANC vuông tại đâu? À vuông tại vuông tại uh, vuông tại n. Đúng không ạ? Vậy từ đó suy ra này. À, xin đi học là đối trên à trên huyền. Vậy đây là um, cạnh BAC là cạnh huyền đúng không ạ? Cạnh AC là cạnh huyền. Vậy sin sin của góc 30 này Sin 30 là bằng đối. À đối trên huyền. Đúng không ạ? Vậy cạnh huyền sẽ bằng gì? Cạnh huyền sẽ bằng gì ạ? Bằng AN. Cho cho. Sin của góc 3. 30. Vậy cô cứ viết rõ ra cho các bạn thấy nhé. Đó là sin C. Sin C. Sin đi học. Đó. Là AN. Chia cho. À chia cho BC. Đúng không ạ? Và từ đó suy ra. À suy ra BC. Chính là bằng gì ạ? BC là bằng AN chia cho sin À sin góc C đó là sin 3. À sin 30. Được chưa? Và bằng. Bằng. Được chưa? Vậy cô lấy luôn kết quả lúc này cô chia cho mấy ạ? Chia cho sin của 30, sin 30. Ok. Sin 30 độ. Được chưa nhỉ? Bằng sắp xỉ 7,3. Vâng, sắp xỉ 7,3. Tại vì là ta cho kết quả làm tròn bán ban đầu nhé, sắp xỉ 7,3 cm. Được chưa? Đó là nội dung của ví dụ số 1. Tính được AN thì AC chỉ là ăn theo thôi. Rất là nhẹ nhàng đúng không? Đó là sử dụng sin đi học đối trên trên huyền và từ đó ta tính cạnh AC. Và đó là nội dung của bài số ví dụ số 1 tính cạnh trực tiếp không thông qua vẽ đường phụ. Còn cách vẽ đường phụ cô nêu nhé. Từ đâu ạ? Từ B ta có thể vẽ một đường thẳng vuông góc lên. Đó, vuông góc lên được chưa? Ta dựng để tạo tam giác vuông. Nhưng cách đó là có thể là các bạn sẽ nghĩ ra. Nhưng mà cô lại cô thích tính trực tiếp và đó là cách vẽ thêm đường phụ cô nhường các bạn nhé. Được chưa? Đó là nội dung của ví dụ số 1.